Ooh. Cái thứ nhất Tôi đánh nó xuống nó chỉ chui vào cái lỗ kia Và chẳng thằng nào ngu đã nhảy xuống đấy đánh cả Lách đẹp như thế nào nó bảo chơi bọn Thì trận này mình cũng không có thắng Nên là Anh em cố xem hết giúp mình Nói chung là đôi khi bị chữa này cũng vui đấy Bởi vì mình biết bên kia nó cay ấy không gọi là thú vui cho mình